alo à vâng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn xin kính chào tất cả mọi người chào mừng tất cả những bạn bè quay trở lại với kênh đánh sập tiểu lô cho 886 của mình trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé buổi tối chủ nhật ngày mùng 3 tháng 5 năm 2020 thì hiện tại bây giờ đã là 19 giờ 11 phút thì lời nói đầu tiên cho mình gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em chúc tất cả bạn bè đã và đang đồng hành xem video có một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình các bạn nhé thì ở trước mình nhỏ của anh em và bạn đặc biệt năm số đạt về có dạng 08247 Càng hai độc thủ đến 47 chạm nó chạm 4 và chạm 7 thuộc tổng 1 các bạn nhé Còn về phần lô tô của ngày hôm nay thì không có đầu nào bị câm Đặc biệt hôm nay đầu 8 Đầu tương mươi được rỡ Có 80, 84, 85, 86, 88, 89 các bạn nhé Về phần song thủ thì có 74 và 47 08 và 80 cho chúng ta 0990 nữa đấy còn về phần à, kép bằng của ngày hôm nay thì có con lô 88 55 à, hai con lô kép bằng ngày hôm nay các bạn nhé Ok chị ạ thì vừa rồi mình cũng đã điểm qua cái kết quả của đồng giải số đã cho ra cách đây hơn 30 phút các bạn nhé còn như thường lệ dù được ăn được thắng được thua kênh luôn luôn được đồng hành luôn luôn công khai minh bạch cho anh em ngày hôm qua chúng tôi chốt cho anh em ở trên kênh đấy chập lô 6886 của mình à, độc thủ là sẽ là con 40 song thủ 7997 chạm đế cứng là chạm 4 và chạm 8 <coughs> thì à, về phần cầu lô thì à, 7997 thì rất tiếc chúng ta đã không được ăn nó về 74 73 80 7997 chúng ta không được ăn các bạn nhé 04 cùng với nhưng đổi ngược lại thì chúng ta ăn được chạm cứng là chạm 4 chúng tôi bắt ra à, chạm 48 là chỗ cứng và bạch thủ đề là 4884 thì nó là về 47 thì ngày hôm nay thì xin chúc mừng anh em ở trên video chúng ta đã chiến thắng huyết mạch đường cầu thông chúng ta đã ăn được cái chạm cứng là chạm 4 các bạn nhé ok chưa <coughs> còn à, đó là vừa rồi mình cũng đã điểm qua ở trên phần video các bạn nhé thì ngày hôm nay chúng tôi xin được cảm ơn 521 à, lượt xem và 27 lượt like thì ngày hôm nay anh em like khá là ít các bạn nhé thì mong rằng chúng tôi uh, anh em xem video của kênh thì mong rằng anh em luôn ủng hộ kênh hãy nhọc kênh một nút like một nút đăng ký kênh các bạn nhé để kênh động lực để kênh có tương tác làm video chốt số miễn phí cho anh em trên tham khảo mỗi ngày các bạn nhé ok chưa <coughs> còn à, về phần zalo cầu vip của mình thì dù ăn được thắng được thua chúng tôi lại tiếp tục chốt cho một người bác các bạn nhé người lớn nhá cũng nhiều tuổi nhá bạch thủ lô đó là con 07 thì anh em xem 07 nó về ngay ở giải nhất các bạn nhé con 07 nó về ngay ở giải nhất cho chúng ta nó đưa anh em vào bến 10 phút đến với tình tình yêu thương đó là con 07 các bạn nhé đấy tiếp tục tiếp tục nữa thì uh, chúng tôi chốt cho bạn Phạm Khanh Bạch Thủ Lô là con 10 và con 07 thì ngày hôm nay bạn tiếp tục là ăn được con 07 tiếp tục đường cầu bạn Nguyễn Chiến Bạch Thủ Lô 07 và 70 đấy thì ngày hôm nay bạn đã ăn được con 07 thì nó vào lúc 15 giờ 26 phút thì một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng anh em ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng ở chủ lô cũng như ở chủ đề trên video các bạn nhé đấy à, với cầu lô cũng như cầu uh, ờ, D thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng mọi mặt ở trên video cũng như ở trên kênh các bạn nhé thì chúng tôi đã nói anh em rằng là anh em chơi văn nghệ trả đá bia hơi thì chơi trên uh, à, video còn tê to chơi gấp lớn thì à, nhanh tay kết bạn ở trên à, Zalo uh, cầu kiếm của mình đó là số điện thoại 0385 545 656 thì à, chúng tôi có thu phí sau thì anh em chơi uh, to gút lớn ấy chơi lịch sự văn minh đấy muốn được vào bờ thì hãy à, nhanh tay kết bạn để được uh, vào bờ như tất cả bao người các bạn nhé ngày hôm nay thì trên zalo chúng ta đã biết bạn an thông đã chiến thắng được uh, tất cả các ngày trong tuần rồi các bạn ạ thì mong rằng anh em à, à, hãy suy nghĩ trước khi lấy ở con tên ở trên à, video còn trong zalo cầu kín câu đẳng cấp phải nổ cho mình thì anh em hãy nhanh tay kết bạn để được vào bờ các bạn nhé Đấy, chúng tôi nói được thì chúng tôi sẽ làm được và cái phần chốt số nha vào ngày mai thì chúng tôi sẽ chốt cho em độc thủ lô đó là con 37 theo đường cầu các bạn á xong thủ lô ngày mai sẽ là cặp 47 và 74 bởi vì cái đường cầu này chúng tôi đã chỉ cho anh em thì ngày hôm nay anh em đã ăn được con 0770 thì cái đường cầu này thì vào ngày mai nó báo cho chúng ta đó là con 4774 <coughs> ở chạm đề ngày mai thì chúng ta tiếp tục đường cầu chúng ta lại bắt cho anh em cũng như bạn bè đó là chạm đề chạm 5 và chạm 8 các bạn nhé chạm đề chạm 58 bạch thủ đề các bạn nhé bạch thủ đề cho chúng ta đó là con 58 và 85 đó là phần bạch thủ D Ok chưa? Một lần nữa kênh đánh sập chủ lô 6886 Chốt lô miền Bắc cho anh em vào ngày mùng 4 tháng 5 năm 2020 Độc thủ 37, song thủ 4774 Chạm đề cứng, chạm 5 và chạm 8 Bạch thủ đề đó là con 5885 Và Zalo chốt số cầu đẳng cấp của mình Đó là 0385 545 656 Tất cả anh em, tất cả bạn bè Kết cầu, kết kèo, trung cầu, trung kèo, trung máu Thì anh em vào video còn không kết thì nhanh tay kết bạn ở trên Zalo để được vào bờ các bạn nhé cuối video thì mong anh em đừng quên hãy nhấn vào kênh một nút like một nút like một nút đăng ký kênh để tiện theo dõi một ngày các bạn nhé đấy kênh chúng tôi khá là lâu rồi các bạn nhé anh em cũng đã biết rồi anh em gõ từ khóa đánh sập kiểu lô 6886 <coughs> thì nó sẽ hiển thị ra tất cả các kênh ở đây à, kênh của mình đã có 749 người đăng ký là kênh phụ và kênh chính của mình trên này đã có hơn 4.000 người đăng ký và một kênh đánh chập chuyển lô tứ sáu của mình đã là 1070 nghìn đăng ký đấy các bạn nhé đấy thì à, một lần nữa mong rằng anh em xem thì like đăng ký ủng hộ kênh xin chào và chúc nhầm ngày mai đại đại thắng đại đại chiến chủ lô xin chào tất cả mọi người